Quý vị đang nghe bài bốn thời khắc nguy hiểm nhất của đời người. Cơ thể người đầy bí ẩn và bất ngờ, có người hôm nay rất khỏe mạnh nhưng không biết chắc ngày mai sẽ mắc bệnh hay gặp nạn gì, thậm chí hết mệnh lìa đời. Tuy vậy, các nhà nghiên cứu đã tổng kết được một số thời điểm được cho là rất nhạy cảm của đời người căn cứ vào công tác thống kê tư liệu lâm sàng cùng sinh lý học, lý luận hoàn cảnh sống và tuổi tác, thời điểm tối nguy hiểm nhất con người phải nên lưu tâm là trong một ngày, thời khắc nguy hiểm nhất là bình minh, trong một tháng, thời gian nguy hiểm nhất là giữa tháng, trong một năm, nguy hiểm nhất là tháng cuối năm, trong cả đời người, nguy hiểm nhất là giai đoạn trung niên. Cụ thể, nói rõ như sau – Thời khắc nguy hiểm nhất trong ngày là bình minh. Nhiều người còn trong giấc mộng, huyết áp, thân nhiệt của cơ thể đều vào ở điểm thấp nhất, máu lưu thông chậm chạp, huyết dịch nồng độ khá đặc, cơ bắp lỏng lẻo, dễ dàng phát sinh tình trạng thiếu máu não. Theo công tác thống kê, trong một ngày, số người bệnh tim mạch tử vong vào thời điểm bình minh chiếm 60%. Để làm giảm tổn thương, cho huyết quản gây ra bởi sự thay đổi áp lực lên huyết quản trước và sau khi ngủ. Các chuyên gia tư vấn như sau. một Là sau khi tỉnh dậy, không được lập tức đứng dậy mà trước hết cần nằm trên giường nửa phút. hai Là sau khi ngồi dậy thì ngồi cạnh giường nửa phút. ba Là dựa vào cạnh giường đứng dậy nửa phút rồi mới ra khỏi giường hoạt động. Mọi hoạt động diễn ra từ từ, như vậy sẽ làm cho các cơ quan của cơ thể thích ứng với sự thay đổi, giảm nguy cơ ngã vật xuống do áp lực lên mạch máu từ việc đứng dậy đột ngột gây ra. Trong một tháng, thời gian nguy hiểm nhất là giữa tháng. Ngày 15 âm lịch về sau là thời gian cực kỳ nguy hiểm đối với sinh mạng trong một tháng. Có chuyên gia nghiên cứu cho rằng Điều này quan hệ với khí tượng thủy văn. Mọi người đều biết mặt trăng có lực hút, nó có thể khiến cho nước biển dâng lên, hạ xuống tạo thành thủy triều. Đối với huyết dịch trong cơ thể cũng có tác dụng. Mỗi khi trăng sáng treo trên cao, các nhà khoa học phát hiện lúc này áp lực của huyết dịch có thể biến đổi xuống thấp, huyết quản phải chịu sức nén trong và ngoài chênh lệch do ảnh hưởng của tim và lực hút của mặt trăng có thể dễ dàng gây xuất huyết não. Trong một năm, nguy hiểm nhất là tháng cuối năm. Có quan hệ điều tra tư liệu cho thấy số người tử vong trong một năm thì tháng 12 luôn đứng đầu. Tổng số tử vong chiếm 10,40% mà tháng 9 so sánh là tháng an toàn nhất. Tử vong chỉ chiếm tổng 7,11%, hẳn là có nguyên nhân. Thời điểm cuối năm khí hậu rét buốt khắc nghiệt, người có tuổi tinh thần khẩn trương, tâm tình kích động, ăn uống mất cân bằng, giấc ngủ thất thường, sức chống cự giảm xuống, dễ dàng phát sinh hoặc tái phát bệnh tật. Trong cả đời người, nguy hiểm nhất là giai đoạn trung niên. Đúng là độ tuổi tinh lực tràn đầy, nhưng cũng chính là giai đoạn tuế nguyệt, sinh lý bắt đầu biến hóa, nội tiết khởi đầu mất cân đối, sức miễn dịch bắt đầu hạ thấp. Thêm nữa lúc này, mọi người phải chịu gánh nặng công việc. Trong nhà, trên có bố mẹ, dưới có con nhỏ, là đàn ông thì lại càng nặng gánh gia đình. Sứ mệnh cao cả của đấng mày râu đôi khi buộc bạn phải lao tâm khổ tứ mà quá độ thì lực sinh không đủ dùng, chưa già đã yếu mà bệnh mãn tính hoặc ung thư cũng sẽ theo từng năm đến mà tiến triển. Cũng tại mọi người lơ là, quên việc yêu thương chính mình mà phát triển trở thành bệnh nan y trí mạng. Sau đây là những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Sách Thái Hà. Tiến sĩ Hùng nói, rất nhiều người đang ngủ sai giờ, họ không biết đường tới nghĩa địa dần ngắn lại. Bạn có biết một ngày mới bắt đầu lúc 23 giờ đêm có người nghĩ rằng ngày mới bắt đầu lúc trời sáng, có người cho rằng ngày mới bắt đầu lúc 5 giờ hay 3 giờ sáng, tất cả đều là chưa đúng. Những nhà khoa học thì rất chuẩn xác và họ nói ngay rằng ngày mới bắt đầu lúc 0 giờ hoặc gọi cách khác là 24 giờ hay còn gọi là 12 giờ đêm cũng chưa chuẩn. Tiến sĩ Hùng cho biết 23 giờ đêm là thời gian bắt đầu cho một ngày mới. Ngày mới thực sự bắt đầu trước nửa đêm tận 60 phút đấy nhé các bạn. Vì sao phải nhớ thật kỹ giờ của từng bộ phận trong cơ thể. 3 giờ đến 5 giờ sáng là giờ dần, đây là giờ của phổi. 5 giờ đến 7 giờ sáng là giờ máu, giờ của ruột già hay còn gọi là đại tràng. 7 giờ đến 9 giờ sáng là giờ thình, giờ của dạ dày hay còn gọi là vị. 9 giờ đến 11 giờ sáng là giờ tỵ, giờ của lá lách hay còn gọi là tỳ. 11 giờ đến 13 giờ trưa là giờ ngọ, giờ của tim hay còn gọi là tâm. 13 giờ đến 15 giờ chiều là giờ mùi, là giờ của ruột non hay còn gọi là tiểu trường. Từ 15 đến 17 giờ chiều là giờ thân, giờ của bọng đái hay còn gọi là bàn quan. 17 giờ đến 19 giờ chiều là giờ dậu, giờ của thận 19 giờ đến 21 giờ là giờ tuất, giờ của bao tim hay còn gọi là bào. Từ 21 giờ đến 23 giờ đêm là giờ hợi, giờ của tam tiêu. Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng là giờ tý, giờ của mật hay còn gọi là đỡm. Từ 1 đến 3 giờ sáng là giờ sửu, giờ của gan hay còn gọi là can và bạn thấy ngay nhé, những ai bị bệnh phổi nhất định ho vào giờ dần, tức là vào lúc 3 đến 5 giờ sáng. Phổi là để thở, 3 giờ đến 5 giờ sáng là phổi thải độc. Nếu mình ngủ dậy, mở cửa sớm mai, không khí trong lành nhất vì qua đêm bụi lắng xuống hết rồi, khí dương bắt đầu có mà ta thở nhẹ và sâu, thở chủ động thì có gì tốt hơn để giúp phổi thải chất độc từ chính phổi ra giờ này ngủ dậy là tuyệt nhất. Đó là lý do tại sao lại có câu một ngày cốt ở giờ dần mà ra. Bạn còn thở là bạn sống, thở hắt ra mà không hít vào được là hết mạng người. Mạng người được tính bằng từng hơi thở, ấy vậy mà không ít người, trong đó rất có thể có bạn rất coi thường hơi thở. Chỉ khi nào bị nghẹt mũi, khó thở thì bạn mới thấy sự quý giá của mỗi hơi thở. Hơi thở là kết nối giữa thân và tâm. Hơi thở là kết nối giữa sự sống và cái chết, là kết nối giữa ý thức và tiềm thức, hay còn gọi là tàn thức, là kết nối giữa thân và tâm. Người có trí thì quan tâm đến hơi thở đầu tiên. Người quan tâm đến hơi thở và biết thở chủ động gọi là thiền sinh, tức học sinh thực tập thiền. Xin nhắc lại là thở chủ động tức là ý thức về hơi thở, còn tất cả những người còn lại vẫn thở, nhưng là thở tự động, thở như một cái máy. Vậy nên, nếu bạn không chịu ngủ dậy vào giờ dần, tức là bạn đang tự động đưa mình đến nghĩa địa sớm hơn, lẽ ra phải như thế. Đừng để chất thải trong người quá 7 giờ sáng. Như đã nêu ở trên, 5 giờ đến 7 giờ sáng của đại tràng tức ruột già Giờ này, đại tràng thải chất độc, tức là phân, người khỏe mạnh nhất đi đại tiện vào giờ này tuyệt đối không sai. Làm sao mà cứ đến giờ này thì bạn muốn đi đại tiện và không thể khác được. Làm sao ngày bạn chỉ đi đại tiện một giờ duy nhất là giờ mão. Nếu bạn đi đại tiện không đúng giờ này là rất không tốt cho đại tràng và hệ tiêu hóa. Mà lưu ý rằng bạn cần biết cách để đi hết chất thải ra ngoài cho đại tràng sạch sẽ. Nếu từ 5 đến 7 giờ sáng mà bạn vẫn ngủ, tức chất thải đang ách lại trong ruột già. Phân là chất độc, chất độc lẽ ra phải được tống khứ ra khỏi cơ thể mà vào giờ này chỉ vì bạn thèm ngủ hoặc có thói quen tai hại, ngủ dậy muộn mà cơ thể phải gánh chịu số chất độc này. Muốn sống lâu, nhất định phải ăn sáng. Giờ tiếp theo là giờ thình, tức là từ 7 giờ đến 9 giờ giờ này của dạ dày. Dạ dày hoạt động vào giờ này. Trong dạ dày có rất nhiều axit và độ chua tương đương với độ chua với nước của một quả chanh. Nếu đến giờ thìn bạn có thói quen không hoặc chưa ăn sáng thì nguy cơ bị bệnh dạ dày rất cao. Hệ tiêu hóa là bộ não thứ hai, còn dạ dày lại là trái tim của bộ não. Nếu dạ dày không bóp không tiêu hóa thức ăn thì một loạt bộ phận tiếp theo sẽ bị ảnh hưởng lây. Không chỉ ruột non, ruột già mà cả gan, thận, lá lách, túi mật, tim, phổi cũng bị ảnh hưởng theo dây chuyền. Tất cả cơ thể đều chịu ảnh hưởng. Cho nên, những ai có thói quen dậy muộn hoặc lười hoặc ngại ăn sáng thì bạn nên thay đổi tư duy. Nhất định phải ăn sáng, nếu không ăn trước 7 giờ sáng thì thà ăn trước 9 giờ sáng còn hơn không ăn nếu không đường đến nghĩa địa sẽ gần lại nhiều lắm đấy. Làm việc quần quật từ 21 đến 23 giờ là sát hại tam tiêu. Tam tiêu thuộc về giờ tuất, tức là 21 đến 23 giờ đêm, đây là giờ của tam tiêu. Nhiều người không hiểu tam tiêu là gì và vai trò quan trọng ra sao. Tam tiêu là ba khoang rỗng trong cơ thể con người gồm có thượng tiêu, trung tiêu và hạ tiêu. Thượng tiêu là khoang rỗng trên cùng từ miệng xuống tâm vị dạ dày chứa tim và phổi. Trung tiêu là khoang rỗng ở giữa từ tâm vị dạ dày đến môn vị dạ dày phía dưới tỳ vị. Hạ tiêu là khoang rỗng dưới cùng từ môn vị dạ dày đi tới hậu môn chứa gan và thận. Sự hoạt động của tam tiêu thể hiện ở sự khí hóa đồ ăn, tức là làm cho vật chất trong cơ thể hóa thành khí. Khí này lại hóa thành một chất khác trong cơ thể. Đây là phản ứng hóa học, sinh học bên trong cơ thể. Bạn cũng đã từng nghe thấy rằng thượng tiêu như mây mù, trung tiêu như bọt nước sủi, hạ tiêu như nước chảy. Bạn có giật mình khi nghe thấy rằng tam tiêu chính là cái nhà để ở, chính là cái ví để đựng tiền, chính là cái làng, cái giỏ cho các bà, các mẹ đi chợ, là quần áo để mặc. Nếu giật mình thì tốt rồi, giật mình để ngộ ra, giật mình để quyết tâm thay đổi tư duy, thay đổi thói quen xấu và quyết tâm chăm sóc tam tiêu. Thêm một ý nữa là những ai đọc sách đều nắm rõ rằng ở thượng tiêu, phổi hô hấp phân bố khí và chất dinh dưỡng vào các mạch máu và đưa đi khắp cơ thể. Ở trung tiêu thì lá lách vận hóa, hấp thu tinh hoa của đồ ăn và nước đưa lên phổi. Ở hạ tiêu, các chất tinh hoa được tàn trữ tại thận, các chất cặn bã được tống ra ngoài bằng đại tiện và tiểu tiện. Khí của hạ tiêu đi xuống chứ không nhận vào thêm. Ngoài ra, tam tiêu còn có chức năng bảo vệ lục phủ ngũ tạng trong cơ thể ta. Ấy vậy mà có người vẫn quần quật làm việc nặng nhọc vào khoảng thời gian mà tam tiêu cần nghỉ ngơi, tức là từ 21 đến 23 giờ đêm. Nếu ta không bị làm việc vào giờ tuất mà cố tình bắt cả thân và tâm làm việc thì họa vô lường. Ngay cả việc bạn suy nghĩ bậy, xem phim hay đọc báo tiêu cực không có tính nuôi dưỡng để sáu giác quan vất vả cũng có hại cho tam tiêu. Tốt nhất là giờ này nên nghỉ ngơi người khôn thì giờ tuất ngồi thiền, có người biết sống đúng thì nghe nhạc nhẹ, uống trà, thư giãn, ngắm trăng thanh gió mát, hưởng mây bay, thông reo. Họ làm tất cả những gì để tam tiêu được nghỉ ngơi, thư giãn tối đa nhất. Nếu bạn bóc lột thân và tâm của bạn vào giờ của tam tiêu, tức là bạn đã tự đưa mình đến nghĩa địa sớm hơn đấy. Tại sao người ta hay chết lúc 3 giờ sáng? Hãy cứu gan từ 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng là giờ của mật. Giờ này, mật tiết chất độc ra. Bạn cảm nhận được ngay bởi miệng đắng. Buổi sáng ngủ dậy, bạn thấy miệng đắng là do mật tiết ra chất độc vào giờ tí đấy nhé. Xin nhắc lại, theo đông y thì 23 giờ là bắt đầu ngày mới. Ngoài chuyện mật thải độc ra, nếu tại thời điểm này mà bạn không ngủ, không nghỉ ngơi thì rất có hại cho cơ thể hại nhất là mật mà mật liên quan chặt chẽ đến gan. Vậy nên, không muốn đến nghĩa địa sớm, xin đừng thức đến tận giờ tí. Cơ thể bạn, bao gồm cả thân và tâm, không thích bạn đưa họ đến nghĩa địa sớm đâu nhé. Cuối cùng là khung giờ sửu, tức từ 1 giờ đến 3 giờ sáng. Đây là giờ của gan. Cũng xin nói rằng, luôn có rất nhiều người chết vào giờ này. Nguyên nhân là do gan có đến 64 chức năng. Khi mà gan yếu, các chức năng này không hoạt động được nữa thì ta chết. Nếu có người nhà bị bệnh nặng, khi thức đêm chăm bệnh nhân nên lưu ý khung giờ này. Nếu 1 giờ sáng mà bạn vẫn không ngủ thì rất hại gan. Giờ này gan thải độc Giờ này, gan đang cần bạn nghỉ ngơi nhất, cần bạn ngủ thật sâu nhất. Ấy vậy mà có người lại dại dột đi chống lại gan, làm tổn thương gan. Lưu ý rằng, gan và mật hỗ trợ lẫn nhau, gắn kết chặt chẽ với nhau như một. 23 giờ là lúc kinh mạch của túi mật được mở ra. Nếu bạn chưa hoặc không ngủ thì sẽ làm tổn hại lớn tới đảm khí. Tại sao ư? Bởi tất cả 11 cơ quan bao gồm lục, tức là sáu phủ và ngũ tạng đều phụ thuộc vào túi mật. Nếu đảm khí hư, hỏng, yếu, thiếu sẽ dẫn tới việc giảm chức năng của tất cả các bộ phận trong cơ thể. Hơn nữa, khả năng miễn dịch giảm xuống. Nguy hiểm hơn nữa, còn ở chỗ nếu đảm khí bị tổn thương do đảm khí hỗ trợ trung khu thần kinh thì quý vị có nguy cơ rất cao mắc các bệnh về thần kinh. Đó là lý do tại sao những người mất ngủ triền miên dễ bị các triệu chứng hay bệnh như uất ức, tâm thần phân liệt, bồn chồn, ám ảnh. Từ 1 đến 3 giờ sáng cần ngủ rất ngon, rất sâu. Bạn nên nhớ nằm lòng rằng đây là thời gian kinh mạch của gan vượng nhất. Lúc này, gan thải độc sản xuất ra lượng máu mới. Nếu bạn chưa ngủ hay không ngủ, có nguy cơ bạn sẽ có sắc mặt xanh xao, dần dần có thể sẽ bị mắc các bệnh về gan. Thức khuya vào giờ sửu, bạn rất có nguy cơ bị bệnh viêm gan siêu vi B. Và bạn cũng giúp tôi ghi tâm khắc cốt rằng tim chủ huyết mạch tức là làm cho huyết dịch vận hành trong các mạch máu để dinh dưỡng và tư nhuận, còn gan có chức năng lưu giữ và điều tiết máu. Vậy nên nếu 23 giờ sáng mà không đi ngủ sẽ làm căng huyết bất túc dẫn tới tình trạng tim không cung cấp đủ máu. Khi đó tim sẽ đập mạnh, loạn nhịp, run sợ có thể dẫn đến cao huyết áp, xuất huyết não và nhiều bệnh nguy hiểm khác. Như vậy, ngủ đúng giờ là tối quan trọng, ngủ đúng giờ còn quan trọng hơn ngủ đủ giờ. Nếu ban ngày bạn ngủ suốt cả ngày, dù có ngủ từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, cũng thua ngủ sâu vài tiếng lúc cần, tức quản thời gian cho mật và gan. Theo kiến thức và kinh nghiệm của tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, chúng ta cần ngủ sâu nhất 4 tiếng từ 23 giờ đến 3 giờ sáng. Nếu muốn tăng giờ ngủ, tức muốn kéo dài giấc ngủ dài hơn lên 6 tiếng, nên đi ngủ từ 21 giờ nếu bạn muốn ngủ 8 tiếng mỗi đêm, có thể ngủ dậy lúc 4 giờ rưỡi hoặc gần 5 giờ sáng. Nói tóm lại, đi ngủ đúng giờ sẽ giúp bạn sống khỏe mạnh, hạnh phúc và lâu hơn. Nếu bạn muốn đến nghĩa địa sớm thì cứ việc tiếp tục ngủ sai giờ. Thông tin chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.